có cái khăn nhỏ nào tắm máng kia kìa đúng không lấy khăn của nó xong rồi dậy dậy dậy dậy dậy dậy dậy dậy dậy dậy dậy hả hả đúng không em tiểu đi em để lắc lắc cái đi ra lấy miếng giấy lại chùi chùi thấm thấm thấm thấm cái gì ba thấm thấm cho khô lại đúng không vệ sinh thằng em đúng không tuột da ra miếng vệ sinh nữa kiến thức bất động sản kinh nghiệm thực tiễn Momo lừa đảo Zimmer làm giàu Kiến xây Việt Nam Duy Nguyễn THOL BBT Building Chào mừng các bạn đến với chương trình Bất động sản của Duy Nguyễn Thì hôm nay à, cố gắng trình bày ngắn gọn thôi à, Một cái chủ đề về bất động sản Khi mà các bạn xây nhà thì các bạn cũng sẽ rất là quan tâm đó là cái vấn đề mà gọi là một cái nhu cầu tất yếu của xã hội một cái vấn đề mà gọi là hầu như ai cũng trải qua mà cái tần suất sử dụng thì nó rất là nhiều đó là cái nhu cầu về vệ sinh đó vậy thì bây giờ á cái chuyện vệ sinh á chúng ta thiết kế phòng vệ sinh như thế nào chúng ta mua nội thất vệ sinh nó ra làm sao và khi mà trang bị vệ sinh vậy chúng ta chơi giấy hay chơi chơi, chơi xịt đâu cái đâu cái chuyện mà chơi giấy hay chơi sạch thôi mà đã nó cãi lộn ông thì nói rồi giấy nó cho nó nó nó gọi là nó nó nó nó đỡ gì đó không biết gọi là nó sau đó rồi ông kia nói sạch thì nó sạch hơn rồi ông kia thì nói giờ giấy sạch gì vẫn phải có giấy không tại sao tại sao mà corona như vậy mà cha con nó kéo nhau đi mua giấy vệ sinh nó chửi bà mẹ mà đâu bò hết trời ơi tự nhiên corona thấy bà nội đi chứ mày xin ăn được mày mua gì vậy đúng không nhưng mà mấy ông nói câu đó thì cũng hơi bị tội nghiệp người ta người ta thích thì người ta mua thôi chứ sao đúng không các bạn cần giấy vệ sinh không đúng không ví dụ như chứ di nguyễn di nguyễn cần lắm mà cần giảm hoang luôn thí dụ giờ nói nè à, bạn ăn bằng cái lau tay không có phải ai cũng tìm một khăn ướt các bạn đồng ý với tôi không có phải ai cũng tìm một khăn ướt lấy nó là làm không được vậy tại sao duy nguyễn nói vậy bây giờ mấy em á mấy em đi ăn phở phở dĩa hè đi ăn uh, lẩu lẩu dĩa hè nó mang cho em cuộn giấy đó thôi chứ không lẽ đem khăn ướt cho em la em chùi đồng ý không đồng ý không nó nên cái vấn đề là vấn đề nhu cầu cái thứ hai nữa giờ giả sử đi vệ sinh đi các bạn nói bây giờ xài nước đi không xài giấy tôi thích xài giấy thì sao đúng không tao thích tao, tao thích xài giấy thì sao cứ buồn cười nha <laughs> đi qua bên mỹ kìa 300 triệu cho mỹ nó có xài bờ, xài dòi không nope. bà đi qua mỹ bà kiếm được cái chỗ nào có dòi có thể là bà kiếm có nhưng mà tôi ở bên bển tôi chưa thấy có tôi đi từ nhà phố tới nhà dân mà đi từ nhà sang tới nhà nghèo mà đưa khách sạn một sao khách sạn năm sao chả thằng nào có vòi oh, really? chả thằng nào có vòi trường hợp đó thằng gọi là là không biết xài giấy mà đi móc à What? đúng không các bạn hợp lý chưa nên các bạn đừng có vỏ đó cái chuyện mà mua hàng hóa gì mình nghĩ theo như mình nghĩ người ta thích thì người ta mua đúng không người ta mua bằng tiền của người ta đâu mua bằng tiền các bạn mình chốt là vấn đề giấy là vòi nha ở việt nam mình may mắn là một đất nước phát triển sau nên nó hấp thu văn minh của nhiều xứ nó chơi cả hai ở việt nam chơi cả hai nên mấy em thấy lạ nha mấy em đi qua nhật đi nó chơi cái gì đi qua Nhật nó làm tự động automatic từ A tới Z chọn hình con nhỏ con gái kích vô cái kịch phát một cái dồi nó điều chỉnh nó điều chỉnh đồ dồi nước này nọ cái phun cho đúng ngay cái lỗ luôn mày chọn lộn cái chết à mấy em chọn lộn rồi em xác định rồi đó đúng không mấy em là con trai mà em chọn gái á nó quốc còn hai hai cái đứa cút không à nó ngay tạ độ ngay tọa độ đó nó quất một cái còn hai cái trứng cút nha lực nước mạnh lắm em lực nước siêu mạnh tại vì á ở bên nhật bản á là nó không có chơi mà giấy nó ngồi vô vậy đó xong rồi điều chỉnh kịch kịch tích nhấn vô chụp phát một chụp phát một lít vô con trai là nó ra đúng lít vô con gái là sai chỗ bứt phát một rớt hai cái bứt luôn đó còn bên mỹ thì khác bên mỹ á thì tuyệt đối không có nước giấy không mà xin lỗi mấy em nha mấy thằng bay mà xài giấy không quen là cái dây bay làm khỏi ra có nước đi móc thôi cái lúc đó mà thấy cái cảnh nó mắc cười lắm em tự nhiên cái dòi cái dòi labo người vậy đó lại sửa sửa một cái đúng không lại rửa một cái xong rồi cho nước ướt nha tụi bay xài nước quen đúng không rửa một cái ướt xong cái dày what the hell đó ờ, xong rồi cái nước mà cái dày đó nước xong cái dày cái nước dày mày đặt tới 5 phút chưa xong nữa nè cái vấn đề vệ sinh nó hài lắm em nó thật sự á nhiều câu chuyện ở việt nam mình thì khỏi sợ việt nam mình nó chơi cả nước lẫn cả cả, cả giấy tao nói thiệt chứ mày đừng có cười mấy thằng nào dưới miền tây hồi xưa tao nói thiệt với mày lá chuối luôn tin không có không trả lời thật lòng đi không lá chuối biết chơi gì không sơ dừa sơ dừa sơ dừa là miếng sơ nằm trong miếng vỏ dừa đúng không đó lấy ra cùi cùi một cái để gì xong rột xong để về rột xong hai rột xong rồi bởi vì hồi xưa nó dơ tới mức đó không nó bây giờ cái chuyện mà đi trữ giấy vệ sinh nó thật sự nó yêu cầu thiết yếu cái đó là nói về vấn đề bình thường em thấy thì vấn đề nhẹ nhàng nè vấn đề nhẹ nhàng vấn đề nhẹ nhàng nhé em bây giờ ví dụ như tụi em tưởng tượng đi tụi em đi tiểu thôi tụi em có xài giấy không tụi em có xài khăn không đừng nói tao không nha ba tao xin lỗi mày luôn á mày nói mày đi tiểu mà em xài khăn tội nghiệp con bồ quá sao con combo mà nó có thể mà chơi với mấy thằng mà nó dơ dái mà nó lầy lụi tới mức đó ai con nào chơi đi tiểu xong mà lóc lóc lóc lóc vài cái ra ba thua thua luôn á ai thua bao thua luôn nghe nên á một cái xứ văn minh một cái phòng toilet văn minh á thì nó phải có hai cuồng giấy chứ phải một cuồng nữa ba phải hai cuồng giấy một cuồng để ngay chỗ cái cái cái cái cái, cái bồn cầu một cuồng lại để cái chỗ khá gần gần xa xa đây tầm tay đúng không yes. ở bên mỹ á, xin lỗi nha mấy em ở bên mỹ nó có cái hũ á không có trên hộp á nó đựng giấy khăn giấy đồ xịn á vô đó phát một rửa tay móc móc khăn giấy ra rồi rồi rồi dục móc khăn giấy ra rồi rồi dục mày qua đây là mày vậy đó hả người tao tính hết rồi ông ơi chu miệng <laughs> bỏ vô ở bên bển không có đưa cái tay vô vậy đâu ông nội hiếm lắm không biết có không anh không biết nhưng mà nó rất là hiếm ở bên việt nam mình nó đưa cái tay vô máy rồi rồi rồi, rồi nè mà ai đâu rảnh ngồi chờ có thằng khỉ kia ổng nó đi sân bay á má nó cuộc đời nó mới đi sân bay lần đầu rồi sao á em à anh vào đến sân bay rồi em và con ngủ khỏe chưa abc xong rồi đưa điện thoại cho anh nói chuyện với con tí xong rồi hỏi đưa hỏi con bố à bố à vào giữa ba xe Ủa, bao nhiêu người đứng sau lưng nó chờ kìa trời đất ơi đứng đó nó hơi tay nó hơi hoài vậy đó đó nên bên mỹ anh thấy anh thích nhất cái điểm đó thích nhất là cái điểm mà gọi là là là là là là là là là là là là mình sử dụng cái giấy đó nó tiện lắm em nó không phải chờ đợi nó không phải chờ đợi móc nhiêu cũng được á lau sột sột dục móc nhiều được lau sột dục thì á em đi vô nhà vệ sinh đúng không em đi vô nhà vệ sinh nó thì em phải có cái khăn giấy nó mới là văn minh nó mới thể hiện thằng chủ nhà đẳng cấp mà thằng chủ nhà đẳng cấp thì phải sao phải con ai con như nguyện <laughs> mấy em nhắm em đẳng cấp bằng anh không không bằng đúng không không bằng thì nói nghe đi cãi gì cũng là nha đó nên trong phòng vệ sinh tụi em phải bố trí được vậy cái đã đó là cái gì cái tư duy định hình má đi vô phòng vệ sinh mà không có khăn là thấy biết mình cụ bắp rồi anh thầy luôn á đi vô phòng vệ sinh mà thấy không có khăn nào là mình phải xàm được ít ra phải có khăn giấy mà rẻ tiền nghèo quá thì phải có cuồng giấy yes. đúng không để cho người ta đi vệ sinh người ta có được người ta xử lý đúng không bây giờ tao nói mày nè ướt trước xong mới khô đó là quyền người ta đúng không thì bây giờ tụi em cho dù tụi em xử lý bằng nước đi chăng nữa cái mông tụi em ướt nhẹp mà tụi em làm gì mặc quần vô đi luôn hả tao lại cũng có dơ vừa phải thôi đúng không chắc đít lát không chắc đít lát không đúng không lúc đó nó không lẽ giờ á tự nhiên á tự nhiên anh nói nha không lẽ giờ mày xong rồi cái mày xả bằng nước đúng không bây giờ ok sẽ bằng vòi bằng nước xong rồi đã đời rồi có cái khăn nhỏ nào tắm máng kia kìa đúng không lấy khăn của nó xong rồi vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy vậy hả hả đừng nói bẩn bừa cái đó nha mấy em đừng có nói ở trong toilet đóng cửa là không ai biết đúng không không hiểu đâu nhưng mà đừng có bẩn bừa như vậy rồi xong rồi nhỏ rồi tao may má ăn lên What the hell? Cái nhỏ đó tủ nó khăn sạch của nó nó treo sẵn nó vô vô tắm Nó tắm xong rồi Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao Tình yêu vẫn đẹp sao <laughs> Ôi thua luôn Thua cho những bộ thiết kế nhà Ồ mà khách nào gặp mấy nhà đó mà nhà nào chứa mấy khách đó cũng hài nữa Nên nó tóm lại cái khăn nó cực kỳ quan trọng con giấy Ví dụ mấy em xong đúng không? Mấy em lấy giấy cuộn cuộn lật cái mấy em chùi chùi Chùi thấm nước thôi <laughs> Mình chùi mình thấm nước hợp lý không là nó vệ sinh sạch sẽ xong mình bỏ vô sọt rác hoặc thậm chí mình bỏ lại cho cái bồn xả có loại giấy nó tiêu nó bỏ vô nó xả rồi một cái nó vừa văn minh nó vừa hiện đại mà mình vừa bảo vệ sức khỏe nữa đúng không em xong rồi tụi em về tụi em tiểu đi đúng không tụi em tiểu đi không lẽ lắc lắc cái đi ra lấy miếng giấy lại chùi chùi thấm thấm thấm thấm cái gì mà thấm thấm nó khô lại đúng không vệ sinh thằng em đúng không tuột da ra miếng vệ sinh nữa ướt xong phải khô cái đó là nguyên tắc ướt xong phải khô nên nhà vệ sinh tụi em phải hiểu được cái tâm lý này phải thiết kế được như vậy cho anh không nên vô nhà vệ sinh anh chơi thấy mẹ luôn á còn tiếp cái nữa nè giờ nói chuyện đại gia nói chuyện nhà nhà không nói chuyện nhà nghèo nè bây giờ hỏi mày phòng vệ sinh có thiểu có gì phòng vệ sinh đâu phải có cái bồn cầu không được đâu ba đúng không phòng vệ sinh có bồn cầu không gặp thằng trai vô tối nửa đêm má mà ngủ mộng du vô cứ rộng lắc lắc qua lắc lại rớt vô đâu anh à, hỏi tụi em mày nó rớt vô đâu đúng không nó thiết kế là dở thiết kế là quá dở phải đi bác nó thiết kế là dở thiết kế là quá dở phải đi bác nó thiết kế là dở thiết kế là quá dở phải đi bác đó nên trong phòng vệ sinh á tụi em phải có cái bồn tiểu đứng nữa phải có cái bồn tiểu đứng nữa mà bồn tiểu đứng là nó auto ma tích ông ơi đừng có nhấn nước hiểu không nhấn nước cái gì gia đình mà đi nhấn nước ví dụ như mấy thằng làm ăn mới ra đời nó sợ á này nọ kia nhấn nước thì cũng có nói chung là tùy cái tính đó mấy thằng sợ tốn tiền tại sao tại cái bồn nhấn nước nó rẻ hơn cái bồn automatic đâu ok yes. thì nó phải nhấn nước cái tao đang mắc cũ chết bà nội luôn rồi tao đang ngủ rồi thôi tao kéo quần biết kéo trúng không nữa kéo quần biết kéo trúng không nữa mà có thằng nó ngủ đâu mặc quần đâu qua à. chạy coi như nó làm sao kệ nó tiểu được đi nó tiểu một phát một cái bồn tiểu đứng á là nó không bao giờ mà nó ra ngoài hết á cho dù mày mấy giờ nó cũng ra hết á mày 10 giờ 11 giờ nó bắn lên nóc mày mà 6 giờ nó bắn xuống dưới mày mà 9 giờ đón ở giữa nó cũng vô cái bồn tiểu thôi à đúng không còn cái thằng ở bồn tiểu đó bồn tiểu bồn tiểu bình bồn cái bồn bình thường á 12 giờ bắn sao úp vậy hả úp vậy hả hay là bẻ cụp xuống vậy vậy chết cho ba đó nên cái chuyện mà thiết kế toilet nó nói thiệt trước mày tầm bậy tầm bạ không bây giờ báo giá luôn tùy loại hàng inat đúng không chừng 7 triệu 8 triệu gì cái bồn tiểu đứng thôi nhưng mà khi mà vô cái toilet của em á nó có cái bồn tiểu đứng đó nó kêu là đẳng cấp đẳng cấp chứ mấy thằng chung cư khách mấy thằng chung cư thiết kế cũng ngu khách sạn thậm chí cũng ngu luôn anh vô khách sạn chán lắm ờ, ờ. mỗi lần khách sạn với bồ này nọ kia mình đi vô một phát một phải cúm lắm rồi phải cúm nấm cúi xuống này nọ cho nó ra ngoài tao bự quá mày ơi má nó vừa một cái nó vừa bự mà nó vừa dài nó khó xử lý oh, đó không mà chưa kể ra làm xong phải lấy lấy giấy lấy giấy lao rột rột rột nữa để cho bồ mình đi vô nó ngồi cái mông xuống nó nó ngồi nó sạch sẽ mà giỡn sao không được nha mày mà giỡn sao không được nhưng mà cái nào mình làm ra là mình phải hậu quả đúng không chứ mà đi vô thấy tự nhiên nước rồi mới vàng vàng mà đâu có nổi bên vành nhiều với ba cái đó là thôi nó bỏ mày luôn nó đó thật sự cái chuẩn khách sạn cũng hết nó không bằng được cái cái toilet của nhà anh mày vô mày quay mày cầm máy mày lên mày quay toilet nhà anh kìa không cần quay toilet nhà anh tao nói mày nghe mày vô đây mày quay luôn đi ổ láo làm con chó vô đây quay đúng không rồi tao đối xử với tụi mày sao nhân viên tụi mày là nhân viên cấp thôi đúng không tao cho tụi mày đái cái gì vô trong kia vô trong bồn tiểu của nhân viên luôn nói có sách mắt chứng không tao nói tao nổ <laughs> nha thấy anh suy nghĩ như thế nào cái tầm nhìn của anh cách đây gần chục năm rồi wow. mà có đứa bây giờ nó chưa hiểu đó, nó nghiêm túc đó. nó hơi gắt chút xíu mà nghiêm túc lắm em đó là vấn đề vệ sinh đó, khuyên mấy em vậy thôi ít ra phòng vệ sinh phải căn bản còn bây giờ trong phòng vệ sinh tụi em phải tính tới chuyện để được cái bồn tắm nha bà yes để được cái bồn tắm tao nhà tao nghèo tao chịu tao chưa có bồn tắm tao khẳng định luôn cái vòi sen của anh gần 50 triệu mà anh chưa có để được bồn tắm em lên quay vòi sen đi vòi sen kinh đó ba nó nhiều tay trong nội thất có nhiều loại nha có loại basic cái loại cù cù loại trung loại kinh loại viên loại win lâm la hết đó em nhìn cái bộ kinh đó nhìn bự chưa đẹp chưa bộ đài sen là nhìn ngon lành luôn tay cầm cũng ngon lành nữa mà nói chung là anh không có diện tích mấy em không có diện tích nên ờ, mai mốt bên quận chín anh làm cái phòng mà anh có cái bồn tắm thì lực chơi thôi đó anh không tính vậy rồi ảnh nhiều khi ngã lưng này nọ tập gym xong rồi vô ngủ nghỉ rồi đó bồi cũng bịch đâu nên phải nên có bồn tắm em tại vì nói chung á tụi bay đàn ông tụi bay xây dựng vệ sinh hay tụi bay có vợ có chồng gì chắc chắn là mày phải rước gái rồi đâu có thằng nào khùng để cái phòng không mày đúng không thí dụ như mấy con mà gọi là cốc gỏi với ghim á thì mình đi theo theo còn mấy con mà lâu bền chút xíu chừng hai ba tháng là vẫn ở nhà rồi đứng nhà nhà thì phải cho người ta tận hưởng đúng không bồn tắm phải làm sao chỉ là bồn tắm luôn bồn tắm á chơi kính cái đài tắm đứng đó, hiểu không à, cái đài tắm đứng như này hiểu không đó đứng như nè cái mình chơi kính có thể là chơi hình vòng tròn như này có thể là chơi hình vuông mà chơi kính nhưng mà đôi khi có mấy con thì nó hơi bị rẻ nên mấy em cần phải à, phun mờ kính ba chục trăm phun mờ kính này mờ mờ nó mờ mờ để mình nhìn mình đừng thấy được cái sự thật phủ phàng đó đó phun mờ vô một cái xong rồi cái tiếp tục để cái đài sen trên đây không làm bất kỳ một bức vách gì nữa ghê chưa nhưng mà nói chung là có rất là nhiều cách thiết kế nhà tắm nhưng mà anh chỉ nói ngắn gọn không phải nói ngắn gọn mà nói căn bản thôi là nên có một cái chỗ tắm đứng nên có một cái chỗ cái bồn tắm ok chưa đó để cho người ta có nhu cầu Ờ, khi nằm bồn ờ, khi tắm đứng bồn thì nói chung là phải nằm thoải mái nha má chứ có mấy cái bồn nhỏ quá tụi bay tiết tiền mua cái bồn đâu có 10 triệu hay là 20 triệu gì đó nhỏ lắm nói chung mua đại bồn color nhanh tầm 20 triệu đi là loại nhỏ loại ờ, có bồn hai trăm rưỡi nữa đó là tiền nha còn nhiều giá lắm em inox rẻ hơn à, rồi về xong rồi còn gì nữa ta à cái dồi sen cái dồi xe nó phải có tay cầm chỉnh được ba bốn mức nước chỉnh được ba bốn mức nước em tại vì nói chung là cái cái sự đẳng cấp cuộc sống đó tụi em hiểu đó tụi em đâu có tắm cái dồi cùi chuối đó tụi em xả nước ra nó còn mức tên em chỉ biết là như nước mưa thôi đúng chưa nhưng mà cái công nghệ cao đó cầm công nghệ hơi nước cái bồ bật cái tập cái một quá nước nóng 12 giờ trưa nó phun ra như hơi nước trời đất ơi nó nó như sương mù nói chung nó đã lắm mẹ ơi nó có đó là cái những cái bồi sen mà nó đắt tiền nó mới có hiểu không đó còn anh còn tụi em có thể mua là vòi Inac được rồi Inac là hàng trung trung xài được thì cái vòi Inac anh nghĩ chừng bảy tám triệu hết cả nói chung thiết bị vệ sinh là nó khá là đắt thiết bị vệ sinh nó đắt này chứ không phải nó rẻ nha nên chúng ta bố trí toilet cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc đó đừng có vi phạm và cách thiết kế toilet là cần phải chống thấm nước đổ nước nhiều nó thấm ra ngoài nhà là thấy mòe đó ba ồ ờ, có thằng thiết kế toilet gặp mấy thằng thợ hồ mới vô nghề ồ ờ, không có biết đo con khỉ khô gì thiết kế ngược nước nó chạy ra cửa nó chạy vô mà nước chạy cửa xong cái nâng lại lật vô chạy vô rồi thêm cái nữa nha em em cái vấn đề đó khi mà tụi em thiết kế nhà hiện đại trong phòng phải có toilet trong phòng phải có toilet nhà ở quê rộng thiết dễ thiết kế lắm mẹ đừng có thiết kế giữa chừng mắt tiểu chết bà nội mở cửa ra đi vòng vòng ra kia tiểu nữa thôi ra quần luôn rồi xiền luôn nghe nên trong nhà có toilet nên mình sinh hoạt cho nó riêng tư sinh hoạt cho nó riêng tư mấy em chứ còn bây giờ những cái nhà thiết kế ngày xưa nó bị lỗi á bốn phòng có một cái toilet chung sống sao giờ cái đó là câu chuyện hồi xưa chứ đâu phải chuyện hôm nay tụi bay đi mướn nhà trọ cũng như nữa trong nhà trọ tụi bay có toilet không hay là đi toilet chung tùy giá đúng không nó tùy giá toilet chung thôi chờ đợi này nọ kia xài chung đồ người ta corona thấy bà đúng không gặp thêm mấy nhỏ gái mất nết nó, nó quăng từ lưa hàng của nó vô nhìn thấy con cái mẹ xui luôn <laughs> nhưng mà có mấy thằng biến thái nhìn nó tưởng tượng Ủa. nên cái câu chuyện toilet là cái câu chuyện mà nó, nó gọi là nó muôn thở luôn toilet nó có sang có hàng đúng không tất cả cái vấn đề toilet thì cái thằng thiết kế nó thiết kế được và tụi em duyệt mẫu thiết kế thì tụi em cần phải gọi là chú trọng những cái điểm mình vừa nói chú trọng những điểm đó còn nếu mà tụi em nhà cao tầng bắt buộc mỗi tầng phải có toilet tụi em nhà cao tầng bắt buộc mỗi tầng phải toilet tại THOL Game Center của anh là làm dịch vụ ưu tiên không gian lên hai tầng một toilet cho nó chạy thôi chứ làm tầng nào toilet tốn tích lắm còn tụi em nhà ở nó khác nha đó, thôi nói chung vấn đề toilet anh trình bày ngắn gọn vậy cho tụi em hiểu cái cách bố trí toilet và cái việc mà sẽ khác biệt giữa dồi với uh, giấy này kia Việt Nam mình rất là may mắn được hai cái kết hợp nha trong vấn đề vệ sinh thân thể nó ảnh hưởng tới sức khỏe ảnh hưởng tới cộng đồng ảnh hưởng tới văn minh nên chúng ta phải cố gắng nha giữ gìn vệ sinh thật tốt